Dạ, xin chào các bạn à, ở bài số 3 thì mình sẽ sửa cho các bạn một số lỗi mà các bạn hay gặp à, các lỗi ở các chữ là H, k và a à, mình sẽ sửa các lỗi này cho các bạn nha à, đầu tiên là ở âm H, à, nét viết trên thì các bạn đa số đã viết tốt rồi lý ở hầm hờ các bạn ờ, cái lỗi các bạn hay gặp là như thế nào à, mình nấu cái nhé, móc hai đầu vào của hờ á là mình sẽ nói ở những cái giữa ô ly này thì mình từ đây mình sẽ rê bút lên đến chính giữa mình sẽ đưa ra là mình sẽ à, biết âm hờ mình lưu ý những điểm này à, đến âm ca thì khó của âm ca là các bạn sẽ thắt cái thắt này không được bị hất nghiêng ra ngoài vậy thì các bạn lưu ý khi hất ra hàm ca mình sẽ hất làm sao cho từ ở trên này nó thẳng xuống dưới đây à, và mép thắt này nó sẽ nằm ngay chính giữa của hồ ly à, mình sẽ viết lại này rồi mình cũng lướt lên đến chính giữa nè rồi con xuống đến chính giữa ly thì mình sẽ thắt như vậy thắt xong từ chỗ đây tụi em có mình hay không mình đi lại đây mình sẽ thắt lên đến địa điểm OD mình sẽ thắt này thắt xong rồi quản lý đây xuống đây nó là một đường thẳng rồi đến ăn a âm A thì các bạn lưu ý khi mà viết nét công kính tại sao mình hay viết mình đặt bút ở bên đây mình không đặt trên đầu à, nó có lý do đó các bạn khi mình đặt bên đây à, mình viết lên một nét công kính như thế này thì điểm nối với nhau là tại vị trí này như vậy thì ừ, mình sẽ viết một nét trên này thì kéo xuống đây thì nó sẽ che khuất cái chỗ nối nhau cho nên là người ta nhìn vào chữ người ta sẽ không phát hiện cái dấu nối còn các bạn khi mà bắt đầu ở trên này à, cũng được nhưng mà nếu mình vậy mình phải để ý mình nói vào như thế nào đó mà cho cái dấu này nó thật ở trên à, còn không thì rất dễ thấy dấu nói chỗ này à, cho nên mình thường biết là mình sẽ không bắt đầu ở trên mà mình sẽ bắt đầu bên họ đây à, người biết cái không tính thì mình sẽ khi nét móc dưới xuống thì mình sẽ không có bị thấy dấu nói chỗ này à, và khi các bạn bỏ dấu á dấu ớ thì dấu mình sẽ bỏ ngay trên chữ và nằm trong ô ly thứ hai à, ví dụ đây là mình viết chữ ớ à, mình sẽ bỏ nằm trong ô ly thứ hai các bạn đừng bỏ cao quá hoặc từ giữa ô ly thứ hai trở xuống à, đây là các lỗi mà các bạn ở bài số 3 các bạn hay gặp à, các bạn xem và chỉnh lại nha à, xin chào các bạn